Cô chào các em Hôm nay các em học bài luyện từ và câu Tuần 27 tiết 53 Câu khiến Bây giờ cô và các em cùng nhau tìm hiểu nội dung bài học này nhé Phần 1 nhận xét Câu 1 Câu in nguyên dưới đây được dùng làm gì? Giống nhìn mẹ, mở miệng, bật lên thành tiếng Mẹ mời sứ giả vào đây cho con Câu 2 Cuối câu in nghiêng có dấu gì? Để làm tốt bài 1, bài 2 Đầu tiên, các em hãy tìm câu in nghiêng Sau đó, câu in nghiêng dùng để làm gì? Và các em xem câu in nghiêng này có dấu gì? Các em hãy suy nghĩ và làm bài trong một phút nhé Đây là đáp án của cô Câu trong đoạn văn được in nghiêng là Mẹ mờ sứ giả vào đây cho con Câu in nghiêng đó dùng để làm gì? Dùng để nhờ mẹ gọi sứ giả vào Và cuối câu có sử dụng dấu gì? Dấu chấm than ở cuối câu Vậy là các em đã tìm hiểu xong bài 1, bài 2 Bây giờ chúng ta sẽ sang bài số 3 Em hãy nói với bạn bên cạnh một câu để mượn quyển vở và viết lại câu ấy Các em hãy suy nghĩ và viết một câu đúng theo yêu cầu đề bài nhé Đây là ví dụ của cô bạn hãy cho mình mượn viễn vở một lát nhé Có thể chúng ta đặt câu như sau Cậu làm ơn cho tớ mượn viễn vở một lát Câu mà em nói với bạn Dùng để yêu cầu mong muốn người bạn thực hiện Được gọi là câu khiến Vậy câu khiến dùng để làm gì? à câu khiến dùng để yêu cầu đề nghị mong muốn của người nói người viết với người khác dấu hiệu nào để nhận ra câu khiến khi viết cuối câu khiến có dấu chấm than hoặc dấu chấm đó cũng là nội dung của bài học ngày hôm nay câu khiến còn gọi là câu cầu khiến dùng để nêu yêu cầu đề nghị mong muốn của người nói người viết với người khác khi viết cuối câu khiến có dấu chấm than hoặc dấu chấm bây giờ các em sẽ đọc phần ghi nhớ này lại một lần nữa nhé sau khi đọc xong các em sẽ chú ý cho cô phần ghi chú đặt dấu chấm ở cuối câu khi đó là lời yêu cầu đề nghị nhẹ nhàng đặt dấu chấm than cuối câu khi đó là lời yêu cầu đề nghị mạnh mẽ thường có các từ hãy đừng chớ nên phải đứng trước động từ trong câu hoặc có hô ngữ ở đầu câu có từ nhé thôi nào ở cuối câu Bây giờ chúng ta vào, vào phần luyện tập nhé Câu 1 Tìm câu khiến trong những đoạn trích sau Câu A Cuối cùng nàng quay lại bảo thị nữ Hãy gọi người hàng hành vào cho ta Câu B Một anh chiến sĩ đến nâng con cái lên Hai bàn tay nói nựng Có đau không, chú minh Lần sau, khi nhảy múa phải chú ý nhé, đừng có nhảy lên bông tàu. Câu C. Con rùa vàng đang sợ, không sợ người, nhô thêm nữa, tiến sát về phía thuyền vua. Nó đứng nổi lên mặt nước và nói, nhà vua hoàng gươm lại cho Long Vương. Câu D. Ông lão nghe xong, bảo rằng con đi chặt cho đủ 100 nút tre Mang về đây cho ta Bài số 1 này yêu cầu các em làm gì vậy? À, yêu cầu các em tìm câu khiến Muốn tìm câu khiến đúng, các em phải dựa vào dấu hiệu là nội dung thứ hai là dấu hiệu về hình thức của câu khiến là tìm được câu khiến trong bài về nội dung thì câu khiến thể hiện yêu cầu đề nghị mong muốn mà người nói người viết muốn người khác thực hiện còn về hình thức thì dấu hiệu để nhận ra nhất là dấu chấm than ở cuối câu Ngoài ra còn có thể kết thúc câu khiến bằng dấu chấm. Bây giờ các em sẽ tìm câu khiến trong một phút nhé. Chúng ta qua bài tập số 2. Tìm 3 câu khiến trong sách giáo khoa tiếng Việt hoặc toán của em Yêu cầu bài số 2 này chúng ta sẽ tìm ba câu khiến trong sách giáo khoa thì thường sử dụng câu khiến để yêu cầu học sinh thực hiện một nhiệm vụ. Cuối các câu này thường có dấu chấm. Các em hãy mở sách giáo khoa ra và tìm cho cô nhé. Cô có ví dụ như sau. Câu khiến thứ nhất Hãy viết một đoạn văn nói về lợi ích của một loài cây mà em biết. Trong sách tiếng Việt 4 tập 2 trang 53. Hoặc câu khiến thứ hai, hãy viết một số có 3 chữ số. 3 chữ số khác nhau, chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9. Trong bài luyện tập trang 98 toán 4. Hoặc câu khiến thứ ba vào ngay trong bài tập đọc Garros và Hoài Chuyến Lũy Tiếng Việt 4 tập 2 trang 81 Tiếp theo chúng ta sẽ sang bài tập số 3 Hãy đặt một câu khiến để nói với bạn, với anh chị hoặc với cô giáo, thầy giáo các em hãy suy nghĩ và đặt câu rồi ghi lại vào vở nhé chúng ta sang phần trò chơi ai nhanh ai đúng ghi chữ đờ vào những câu em cho là câu khiến ghi chữ sờ vào những câu không phải là câu khiến em nào thực hiện nhanh và đúng thì chiến thắng trò chơi câu 1 Chị cho em mượn quyển truyện này một lát nhé Câu 2 Quyển truyện của bạn thật hay Câu 3 Mẹ ơi, sáng mai mẹ gọi con dậy sớm nhé Câu 4 Bạn không nên đi chơi khi chưa làm bài tập xong Câu 5 Bạn có thể cho mình mượn cây bút của bạn được không? Các em sẽ làm bài trong thời gian một phút Đây là phần đáp án của cô Bạn nào làm giống đáp án Tự thưởng cho mình một tràng pháo tay nào Tiết học hôm nay đến đây là kết thúc Cô chào các em Chúc các em học giỏi Bây giờ các em lấy vở ra Làm cho cô bài 1 Bài 2 đầy ba vào vở nhé